Chính quyền Biden tố cáo hành động trả đũa của Trung Quốc đối với chính quyền Trump, gọi các biện pháp trừng phạt gần đây của Bắc Kinh với các cựu quan chức Nhà Trắng là vô nghĩa và mang tính giễu cợt. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng những năm qua không hề dễ dàng. Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Trump rời Nhà Trắng. Chính quyền Biden dự định duy trì tư cách thành viên của Hoa Kỳ trong Tổ chức Y tế Thế giới. Một nhà lập pháp Hoa Kỳ nói rằng người dân Hoa Kỳ không đóng thuế để tài trợ cho tổ chức này. Một ứng dụng nhắn tin của Trung Quốc được phát hiện truy cập thông tin riêng tư của người dùng. Các thông tin thậm chí còn bị tải lên mạng. Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng một ngôi làng với hơn 100 ngôi nhà trong khu vực tranh chấp. Động thái này càng làm gia tăng căng thẳng tại biên giới Trung Ấn. Chào mừng đến với Trung Quốc tiêu điểm. Tôi là Tiffany Meyer. Chính quyền Biden gọi động thái gần đây của Trung Quốc nhằm trừng phạt các cựu quan chức chính quyền Trump là vô nghĩa và mang tính hiếu cực. Trung Quốc trừng phạt Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm Mike Pompeo và 27 quan chức khác dưới thời ông Trump cấm họ đến Trung Quốc và hạn chế các công ty liên đới với họ hiện đang kinh doanh tại nước này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Biden nói với Reuters rằng bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt vào ngày nhậm chức, chính quyền Trung Quốc đang cố gắng gây chia rẽ đảng phái. Chính quyền kêu gọi người dân Hoa Kỳ từ cả hai đảng lên án hành động này. Ứng cử viên Bộ Quốc phòng của Tổng thống Biden mới đây cũng khẳng định rằng đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra mối đe dọa đối với Hoa Kỳ trong phiên điều trần của Thượng viện, Thượng nghị sĩ George Hawley đã gây sức ép lên tướng Lloyd Austin nếu ông công nhận Trung Quốc là mối đe dọa chính yếu của đất nước. Ông có thể cam kết với chúng tôi rằng khi ông tiếp quản Bộ Quốc phòng, liệu Trung Quốc sẽ được xác định rõ là mối đe dọa hàng đầu của Hoa Kỳ không? Clearly, the strategy will be arrayed against the threat Hiển nhiên là chiến lược sẽ được bày ra để chống lại mối đe dọa. Trung Quốc thể hiện là mối đe dọa đáng kể nhất trong tương lai bởi Trung Quốc ngày một lớn mạnh. Nga cũng là một mối đe dọa, nhưng nó đang suy giảm. Ông mô tả Trung Quốc là một mối đe dọa thường trực và ông sẽ cập nhật chiến lược quốc phòng để phản ánh điều đó nếu như được bổ nhiệm. Năm 2018, chính quyền Trump đã công khai chiến lược quốc phòng, nói nhấn mạnh sự cần thiết và chuẩn bị cho cuộc chiến không khoan nhượng với Trung Quốc và Nga. Austin cho biết Trung Quốc đã hiện đại hóa vũ khí và tham vọng trở thành cường quốc ưu việt của thế giới trong tương lai. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ cần bắt đầu xem xét sự xâm lược của nó. Thượng nghị sĩ Hawley cũng hỏi về kế hoạch Đài Loan tự vệ trước Trung Quốc. Uh, uh, một lần uh, nữa, chúng tôi đã cam kết hỗ trợ Đài Loan xuyên suốt. Và một lần nữa, đó là sự ủng hộ của lưỡng đảng. Chúng tôi sẽ vẫn cam kết hỗ trợ Đài Loan. Một số chuyên gia Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về việc Austin thiếu kinh nghiệm về châu Á, nói rằng kiến thức của ông về Trung Đông không phải là những gì Hoa Kỳ cần để đối phó với đe dọa ở Ấn Độ và Thái Bình Dương, trong khi những người khác cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng không cần phải là một chuyên gia về Trung Quốc, mà là một nhà thông thái với tầm nhìn bao quát. Chủ tịch Ủy ban Truyền thông sắp mãn nhiệm cảnh báo các cơ quan quản lý về mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra đối với mạng viễn thông. Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Ủy ban Truyền thông Liên bang Atis Bai nói rằng gián điệp tiềm ẩn của Trung Quốc, các mối đe dọa đối với các mạng viễn thông của Hoa Kỳ và tự do Internet là những vấn đề an ninh quốc gia lớn nhất trong 4 năm tới. Pai nói rằng ông ấy lo ngại về một loạt động thái từ Trung Quốc, bao gồm việc giám sát và gián điệp kinh tế. Ông cũng nói rằng Trung Quốc có khả năng đưa phần mềm độc hại lên mạng ở Hoa Kỳ hoặc nước ngoài, và điều tồi tệ có thể xảy ra khi các thiết bị không an toàn được sử dụng để xử lý thông tin nhạy cảm. Bài gia nhập chính quyền Trump vào tháng 1 năm 2017 và vừa mới từ chức. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã thẳng tay đàn áp những gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc như Huawei và ZTE, Tháng trước, Ủy ban truyền thông liên bang đã bắt đầu quá trình thu hồi giấy phép hoạt động của China Telecom tại Hoa Kỳ. Pai cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc có một thế giới quan rất kiên định. Họ muốn thống trị nơi này và thể hiện ý chí của mình, thậm chí vượt ra ngoài biên giới của họ. Dưới sự lãnh đạo của ông, Huawei và ZTE được coi là những mối đe dọa an ninh quốc gia. Điều này ngăn cản các công ty Hoa Kỳ khai thác hơn 8 tỷ đô la tài trợ của chính phủ để mua thiết bị từ các công ty này. chế độ đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục thở phào nhẹ nhõm vì Tổng thống Trump đã không còn tại vị. Sáng nay, khi nhìn thấy pháo hoa và đám đông ăn mừng trong lễ nhậm chức, quả thực là tôi đã thở phào vì xúc động. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chúc mừng tân Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Năm. Bà ta chỉ trích các chính sách về Trung Quốc của chính quyền Trump và nói rằng nhiều chính sách cần được thu hồi. Bà hy vọng rằng Tổng thống Biden có thể phục hồi mối quan hệ Mỹ-Trung. Tôi tin rằng với nỗ lực chung của cả hai bên, những thiên sứ tự tế trong mối quan hệ Mỹ-Trung có thể chiến thắng thế lực xấu xa. Trong 4 năm qua, chính quyền Trump đã tăng cường nỗ lực nhằm chống lại các hoạt động gián điệp và chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hoa Kỳ, sự đàn áp của nó đối với Hồng Kông và gây hấn tại Biển Đông. Ngoại trưởng đề cử bởi Tổng thống Biden nói rằng Ngài Trump đã đúng khi thực hiện phương pháp cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, nhưng ông không đồng ý với cách thức hành động ba công ty Trung Quốc mong muốn Sở Giao dịch Chứng khoán New York xem xét lại quyết định hủy niêm yết cổ phiếu. Họ đã hủy niêm yết các công ty vào đầu tháng này. Ba công ty là China Mobile, China Telecom và China Unicom Hồng Kông. Các công ty này yêu cầu sàn giao dịch xem xét lại quyết định của mình. Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã thi hành mệnh lệnh của Tổng thống Trump. Nó cấm công dân Hoa Kỳ đầu tư vào các công ty mà Washington cho rằng có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Nó gây ra một hậu quả to lớn với việc các nhà đầu tư Hoa Kỳ bán tháo cổ phiếu và các nhà cung cấp chỉ cắt chúng khỏi điểm chuẩn của họ. Cho đến nay, gần 6 tỷ đô la đã bị xóa bay khỏi các công công ty có cổ phiếu giao dịch tại Hồng Kông. Tiếp theo là mối quan hệ Mỹ-Đài Loan. Lần đầu tiên trong 4 thập kỷ qua, đại sứ đương nhiệm của Đài Loan tại Hoa Kỳ được mời tham dự lễ nhận chức của Tổng thống. Nhà ngoại giao cấp cao của Đài Loan tại Hoa Kỳ, bà Tiêu Mỹ Cầm, đã đăng một đoạn video bà đang đứng trước điện Capitol vào hôm thứ Tư. Tôi rất vinh dự ở đây hôm nay để thay mặt cho chính phủ Đài Loan tại lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ Biden và Phó Tổng thống Harris. Ủy ban điều hành lễ nhậm chức đã mời bà Tiêu. Trước đây, đại diện của Đài Loan chỉ được phép tham dự nếu các thành viên quốc hội tặng họ vé vào cửa với tư cách cá nhân. Cựu Tổng thống Jimmy Carter từng cắt nước ngoại giao với Đài Loan vào năm 1979, ủng hộ Trung Quốc Cộng sản. Hiện tại, Hoa Kỳ và Đài Loan không có bất kỳ mối quan hệ ngoại giao chính thức nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố Đài Loan Dân Chủ là một phần lãnh thổ của mình và bất kỳ tương tác nào giữa Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn rất nhạy cảm đối với Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết lời mời nêu bật mối quan hệ chặt chẽ và tình thân giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Vào đầu tháng 1, Ngoại trưởng Pompeo đã loại bỏ các quy tắc tự áp đặt đã hạn chế tương tác giữa các quan chức Hoa Kỳ với những người đồng nhiệm Đài Loan. Ông vẫn theo dõi mối quan hệ Mỹ-Đài sẽ diễn biến như thế nào giữa chính quyền mới. Tuần này, người kế nhiệm dự kiến của Pompeo, ông Antony Blinken, đã đề cập đến sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng đối với Đài Loan. Đã có một cam kết vững mạnh và lâu dài giữa lưỡng đảng đối với Đài Loan. Đạo luật quan hệ Đài Loan cũng là các thông cáo với Trung Quốc và một phần của cam kết đảm bảo rằng Đài Loan có khả năng tự vệ, chống lại sự xâm lược, và đó là một cam kết được tồn tại trong chính quyền Biden. Chúng tôi đảm bảo rằng Đài Loan có đủ khả năng để làm điều đó. Uh, uh, Blinken nói rằng ông cũng muốn nhìn Đài Loan đóng một vai trò lớn hơn trên thế giới, kể cả trong các tổ chức quốc tế. Hoa Kỳ sẵn lòng tiếp tục là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới dưới thời Tổng thống Joe Biden. Quốc gia này cũng dự tính tham dự chương trình vaccine của tổ chức này nhằm cung cấp vaccine cho các nước nghèo hơn. Theo lời tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của ông Biden, Cố vấn y tế của Tổng thống Joe Biden, tiến sĩ Fauci, gặp gỡ Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO vào hôm thứ Năm vừa qua. Ông xác nhận rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn là một thành viên của WHO. Chính quyền Biden lên kế hoạch tham gia chương trình tiêm vaccine COVAX của tổ chức này. Chương trình nhằm cung cấp vaccine kháng virus Vũ Hán cho các nước nghèo. Tổng Giám đốc WHO rất hoan nghênh quyết định này. Tiến sĩ Fauci cũng nói rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình đối với WHO. Ông yêu cầu quốc gia sẽ làm việc với các nước thành viên khác để cải cách. Tổng thống Trump trước đó đã tạm ngừng tài trợ cho WHO và thông báo kế hoạch rút lui vào tháng 6 năm nay. Tiếp đó, Trump chỉ trích WHO là lấy Trung Quốc làm trọng tâm trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát virus. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc tổ chức đã bác bỏ cáo buộc đại diện Ủy ban Giám sát và cả các hạ viện James Cameron đang chỉ trích quyết định tái gia nhập WHO của Tổng thống Biden. Ông cho biết ưu tiên của tổ chức này là tiếp tay cho chính phủ Trung Quốc gây thiệt hại cho người dân Hoa Kỳ và cho cả thế giới trong khi Trung Quốc lan truyền thông tin sai lệch để họ có thể tích trữ nguồn cung cấp y tế, với WHO lại nói dối. Trung Quốc dối trá phủ nhận việc truyền virus từ người sang người và Tedros còn các người họ vì tính minh bạch. Các nghị sĩ Quốc hội mô tả WHO là một tổ chức chuyên hoạt động như cơ quan tuyên truyền của Trung Cộng. Ông tin rằng người dân Hoa Kỳ không đóng thuế để trợ cấp cho tổ chức này. Chuyển sang tin cập nhật về tình hình đại dịch ở thủ đô Trung Quốc. Hơn 1,6 triệu dân cư bị cấm rời khỏi Bắc Kinh. Lệnh hạn chế nhắm vào khu Đại Hưng ở thành phố Bắc Kinh sau khi các ca nhiễm virus mới xuất hiện trong khu vực. Bắc Kinh là thành phố với 21 triệu dân. Khu Đại Hưng hiện đang bị phong tỏa nghiêm ngặt. Một ga tàu điện đã phải ngừng hoạt động, các cơ sở kinh doanh cũng đóng cửa, và cư dân phải kiểm tra axit nucleic hàng loạt. Hiện tại, chính quyền Bắc Kinh cũng kéo dài thời gian cách ly. Những người nước ngoài đến Bắc Kinh hiện đang phải cách ly ít nhất 20 ngày. Hơn 300.000 công nhân nhập cư cũng bị cấm vào Bắc Kinh. Họ đang mắc kẹt tại một thị trấn nhỏ ngay bên ngoài thành phố và bị chặn không cho vào thủ đô khi dịch bệnh bùng phát tại địa phương của họ. Đoạn video về xuất hiện của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma đã không thể giảm bớt lo ngại cho nhà đầu tư về mối quan hệ của ông với Bắc Kinh. Một số nhà đầu tư vẫn do dự việc sở hữu cổ phiếu của gã khổng lồ thương mại điện tử này. Các nhà đầu tư cổ phiếu vào Alibaba vẫn còn trong nghi ngờ, ngay cả sau khi người sáng lập Jack Ma xuất hiện trong một video công khai để xoa dịu tình hình. Vì xuất hiện ngắn ngủi diễn ra sau khi ông biến mất khỏi công chúng trong 3 tháng, cổ phiếu của Alibaba đã giảm hơn 3% vào thứ Năm vừa qua. William Houston, người sáng lập công ty Bay Street Capital Holding ở California nói rằng, chúng ta đều biết rằng việc ông ấy xuất hiện không giải thích tình hình đang xảy ra. Houston nói việc dừng chào bán cổ phiếu của Arch Group tạo ra nhiều nhân tố bất ổn định và Alibaba không còn là một khoản đầu tư thận trọng trong tương lai. Năm ngoái, công ty của ông đã giảm tỷ lệ nắm giữ tại công ty Trung Quốc này từ 8% xuống đến 1%. Công ty tư vấn tài chính Cumberland Advisors cũng bán cổ phần Alibaba Chủ tịch của công ty David Kotok nói rằng khi bạn không biết phải làm gì trong tình hình thế này, bạn không thể sử dụng phân tích chứng khoán truyền thống để đưa ra quyết định. Chúng tôi đang đứng sang một bên và theo dõi. Cơ quan quản lý Trung Quốc đang bắt đầu kiềm chế các đế chế tài chính của Jack Ma và điều đó đã tạo áp lực lên cổ phiếu của họ, khiến trị giá của nó xuống thấp do việc IPO bị hủy bỏ. Leland Miller, e giám đốc điều hành của một công ty tư vấn tại Hoa Kỳ bày tỏ rằng tình trạng của ông ấy hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyền Bắc Kinh. Anh cũng nói thêm rằng, chúng tôi chỉ biết hoặc là Jack đang tạm thời ẩn cư, hoặc đang trốn, hay điều gì khác. Alibaba cũng rất mập mờ, còn rất nhiều thứ chưa rõ ràng. Một ứng dụng nhắn tin của Trung Quốc được cho là đọc thông tin cá nhân trên máy tính của người dùng. Nó thậm chí còn tải một số dữ liệu đó lên web. Sau đây là thông tin chi tiết. Một ứng dụng nhắn tin trở thành tâm điểm ở Trung Quốc, đó là do ứng dụng này bí mật đọc lịch sử duyệt Internet của người dùng. Ứng dụng này tên là QQ, một phần mềm nhắn tin do Tencent sản xuất. Nó đang được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Một người dùng ở Trung Quốc đã phát hiện ra chức năng bí mật này vào đầu tuần qua. Phần mềm diệt virus trên máy tính đã giúp anh phát hiện ra nó. Phần mềm chống lại virus có thể tìm thấy các hoạt động đáng ngờ trên máy tính. Nó cho thấy QQ đã xem qua tất cả lịch sử duyệt Internet của anh. Anh ấy nói QQ đã làm việc này hơn một năm. Thông qua một phân tích đơn giản, một người dùng khác đã có một khám phá thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn wi Quy không chỉ đọc lịch sử của người dùng, mà còn tải dữ liệu lên các trang web, bao gồm cả lịch sử mua sắm cá nhân. Người dùng này không cho biết thông tin được gửi đến đâu. Trong một phản hồi, Tencent đã xin lỗi và thừa nhận rằng Quy có đọc lịch sử duyệt web của người dùng, nhưng gã khổng lồ công nghệ tuyên bố rằng nó chỉ phân tích các rủi ro bảo mật. Trước đó, QQ cũng từng bị xét nét liên quan đến những lo ngại về an ninh. Mới tuần trước, cựu Tổng thống Donald Trump đã cấm sử dụng ví điện tử QQ ở Hoa Kỳ, một dịch vụ thanh toán trực tuyến. Ông nói rằng ứng dụng liên tiếp đe dọa an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Hoa Kỳ. QQ cũng bị chỉ trích vì phục tùng Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc kiểm duyệt giám sát Internet người dùng. Một báo cáo của phóng viên không biên giới, một tổ chức dành riêng cho quyền tự do thông tin, cho biết QQ đã cho phép chính quyền Trung Quốc giám sát các cuộc trò chuyện và truy quét người dùng. Vào năm 2017, giới chức trách đã sử dụng một bài đăng trên QQ để truy tìm và bắt giữ người đăng thông tin. Một giáo sư kinh doanh tại một trường cao đẳng Trung Quốc đã bị kết án hơn 3 năm tù vì đăng hình ảnh liên quan đến nhóm tu luyện Pháp Luân Công. Hoạt động này hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc coi là bất hợp pháp. Năm 2018, QQ có khoảng 800 triệu người dùng hoạt động trên toàn thế giới, con số đó gấp hơn hai lần so với Twitter. Chuyển sang Việt Nam, chính phủ đã cấp phép cho công ty công nghệ Đài Loan xây dựng một khu sản xuất mới. Đây là một dự án trị giá 270 triệu đô. Nhà máy được hoàn thành sẽ sản xuất các thiết bị điện tử cho laptop và máy tính bảng. Nhà xưởng sẽ được xây dựng ở miền Nam Việt Nam và dự kiến sẽ sản xuất 8 triệu sản phẩm mỗi năm sau khi đi vào hoạt động. Công ty công nghệ Foxconn của Đài Loan là một nhà cung cấp cho Apple, đến nay đã đầu tư 1,5 tỷ vào Việt Nam. Nó đang có kế hoạch tăng khoản đầu tư thêm 700 triệu và thuê 10.000 lao động trong năm nay. Truyền thông quốc gia Việt Nam cũng đưa tin rằng Foxconn đang suy xét đầu tư 1,3 tỷ vào một tỉnh thành khác nữa. Đây là một phần của dự án khác Foxconn đang di dời công xưởng gia công lắp ráp iPad và MacBook từ Trung Quốc sang Việt Nam. Vào tháng 11, một người với kiến thức về kế hoạch này tiết lộ rằng đây là do yêu cầu của Apple. Công ty Hoa Kỳ này muốn đa dạng hóa sản xuất để giảm thiểu ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại Trung Mỹ. Tạp chí Ấn Độ Economic Times cũng đưa tin theo nguồn trích dẫn từ những người nắm tình hình. Apple chuẩn bị di dời thêm các nhà máy trong tương lai. Những nhà máy dự kiến di dời đang sản xuất linh kiện iPhone iPad, AirPods và MacBook. Một số nhà cung cấp cho Apple từ Trung Quốc và Đài Loan cũng đang lên kế hoạch di dời công xưởng của họ đến Ấn Độ, bao gồm e công ty điện tử BYD, công nghiệp Luxshare và công ty cổ phần máy tính Quanta. Tiếp theo là bản tin biên giới Ấn Trung. Theo công ty tại Mỹ Planet Labs, Trung Quốc đang xây một ngôi làng với hơn 100 căn nhà trong phần lãnh thổ Ấn Độ. Những ngôi làng xây cách biên giới Trung Quốc Tây Tạng 2,5 dặm. Truyền thông New Delhi đưa tin vào đầu tuần trước trình bày bản phân tích của Planet Labs. Đây là khu rừng rộng rạp và rất ít người sinh sống. Nó thuộc về khu chiếm đóng thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cuộc giao tranh quân sự năm 1989. Một năm trước, chỉ có một tiểu quân Trung Quốc hiện diện trong khu rừng rậm. Hiện tại, một ngôi làng với sức chứa ngàn người được dựng lên tại đó. Chưa rõ quân đội Trung Quốc có đến đây cư ngụ hay không. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã tuyên bố vào hôm thứ Năm vừa qua rằng Ấn Độ sẽ đáp trả bằng cách thúc đẩy dự án biên giới hạ tầng, bao gồm cầu và đường. Đây là bản tin Trung Quốc tiêu điểm. Trước khi kết thúc, như chúng tôi từng đề cập, kênh này đã bị hủy kiếm tiền trên YouTube. Có nghĩa là khả năng kiếm tiền của chúng tôi không còn nữa. Vì vậy, Quý vị có thể hỗ trợ bằng cách chia sẻ để nhiều người biết đến kênh. Cảm ơn đã theo dõi và hẹn gặp lại.